À, xin chào các anh chị và các bạn à, Tôi được chia sẻ từ một người đã đầu tư rất lâu từ trong ngành bất động sản khoảng tầm hơn 10 năm nay rồi à, Anh có chia sẻ với tôi là 6 cái sai lầm rất là ngu ngốc mà anh đã mắc phải khi mà anh bắt đầu trong cái ngành bất động sản này Thì sau đây tôi xin chia sẻ với anh chị ở 6 cái sai lầm đó là gì à, Trước tiên đó là không ghi chép cẩn thận à, Nhắc đến sai lầm này thì tôi có ghi chép uh, những cái uh, chia sẻ của anh ở đây uh, <laughs> Tôi xin phép được chia sẻ lại với anh chị nhất đó là không ghi chép lại cẩn thận bởi vì là khi anh chị ờ, khi mà đi xem ờ, một ngày chị có thể đi xem rất là nhiều bất động sản khi hàng chục cái và mỗi một cái bất động sản nó lại có hàng loạt thông tin ví dụ như là đường trước nhà rộng bao nhiêu mét chiều ngang bao nhiêu diện tích bao nhiêu thì anh chị nếu mà anh chị không ghi lại cẩn thận thì anh chị sẽ sẽ rất là khó được nhớ lại những thông tin đó nhưng anh chị mà có có có trí nhớ siêu phàm thì tôi không có nói nha ví dụ như tôi chẳng hạn một người có trí nhớ trung bình thì tôi bắt buộc tôi phải ghi chép lại để tôi nhớ được những thông tin đó à, tiếp theo là cái thứ hai đó là tự mình làm tất cả mọi việc thì uh, khi mới bắt đầu ờ, tham gia bất động sản ấy, thì là thường anh chị sẽ suy nghĩ là mình sẽ làm tất cả mọi việc từ bán hàng từ quảng cáo bất động sản mà mình mua mình bán rồi mình đi tìm cũng muốn mình tự làm việc trực tiếp với cả chủ nhà chẳng hạn để mình ờ, giảm bớt chi phí đi nhưng thực tế cái đó lúc mà anh chị tham gia vào những công việc đó thì có những công công việc anh chị sẽ không chuyên anh chị sẽ không giỏi và khi anh chị làm những cái việc đó anh chị sẽ mất rất nhiều thời gian và thời gian là tiền bạc anh chị cái thời gian dỗi đó anh chị có thể là tìm những bất động sản ưng ý này anh chị có thể nghỉ ngơi này anh chị có thể làm những việc khác này anh chị có thể học hỏi thêm những kiến thức mới nó rất là quý giá đấy à, thứ ba cái thứ ba là không tính toán không lên kế hoạch trước khi mua thì khi mua một bất động sản chẳng hạn thì khi anh chị tính toán lời lỗ anh chị sẽ xem được là cái tỷ lệ cái tỷ lệ tăng giá vốn của mình là bao nhiêu à, khi anh chị xem bất động sản thì có thể làm Ờ, sẽ có những cái trường hợp mà khi anh chị ví dụ như anh chị mua một là anh chị đang lựa chọn hai cái lô đất đi một cái lô đất ở phía gần sông giá hiện tại bây giờ đang là 12 triệu một mét vuông một lô đất hiện tại bây giờ đang ở phía trong giá hiện tại đang là 10 triệu một mét vuông sau đó 10 năm sau thì cái lô đất ở phía gần sông lên khoảng tầm 30 triệu một mét vuông chẳng hạn và lô đất ở phía bên trong chỉ lên được 20 triệu một mét vuông thôi thì nếu như mà tính theo cái tỷ lệ lợi nhuận thì cái lô đất 12 triệu mình mua trước đây là là là giá sẽ cao hơn đúng không ạ giá cao hơn nhưng mà lại đem lại lợi nhuận tốt hơn thì cái này thì anh chị cần phải uh, cái này nó nó không có một cái công thức nào cả nhưng anh chị phải trước khi mua anh chị phải cân nhắc để suy nghĩ để tính toán xem cái tỷ lệ lợi nhuận về sau của mình như nào thứ tư đó là tiêu tiền lợi nhuận mà mình vẫn chưa có được uh, tức là uh, ví dụ như anh chị mua một uh, miếng đất đi anh chị tính là bây giờ hiện tại anh chị uh, tìm hiểu giá thị trường anh chị là mua cái miếng đất từ lúc mình mua đến lúc mà hiện tại giá thị trường mình đang tìm hiểu mình đang đánh giá thị trường bây giờ mình đang lãi được khoảng tầm 500 triệu chẳng hạn thì anh cũng có có có chia sẻ như vậy tức là mình mình mình tính là mình mua được năm mà mình lãi được 500 triệu rồi à, mình có thể mình tự thưởng cho mình một cái ờ, xe ô tô một cái xe hơi thì sau khi mà mình mua rồi mình uh, quyết định là mình bán cái ờ, đất đó đi để bù lại cái chi phí mà mình đã đã đã bỏ ra cho cái ờ, xe hơi cho cái ô tô đúng không ạ thì khi mình bán cái miếng đất đó thì nó lại không được như kế hoạch không được như dự định anh chị đánh giá thị trường là hiện tại bây giờ lô đất đang là 3 tỷ nhưng thực chất nó chỉ có hai tỷ rưỡi thôi thì cái đó là do cái cái cái có thể là do cái phán đoán thị trường sai của anh chị có thể là do thị trường nó đang có dấu hiệu đi xuống có thể là hiện tại bây giờ cái khu vực đó là cái cái, cái khối lượng giao dịch nó không còn được nhiều nữa cái khối lượng giao dịch nó không còn được nhiều nữa thì như thế nó sẽ làm ảnh hưởng đến việc bán của anh chị và nếu anh chị muốn bán gấp để mà mình bù lại những cái khoản đã chi ra rồi thì uh, mình bán nó sẽ không được giá mình mong muốn và có khả năng như thế nó sẽ sẽ sẽ không bù lại được cái chi phí mình đã mình đã tự thưởng cho mình ví dụ sau khi mà mình thành công cho một cái ờ, kế hoạch đầu tư chẳng hạn thì cái việc mà tự thưởng cho mình ờ, nó cũng rất quan trọng anh chị nó làm cho mình thoải mái mình có thể thư giãn mình có thể tận hưởng cuộc sống mà cái việc mà mình ờ, tự thưởng cho mình sớm quá khi mà đất của mình vẫn chưa bán được thì nó có khả năng nó sẽ là một cái sai lầm mà anh chị cần phải lưu ý tức là ờ, như người ta nói là đừng có có đếm cua trong lỗ trước đấy cái thứ năm đó là không có kế hoạch dự trù Ờ, cái này tôi cũng phải nói trước với các anh chị nha Tôi không phải là tôi phản đối cái ý kiến của xác Hưng Tức là khi mà đã bắt tay vào làm rồi thì đừng có nghĩ đến thất bại ờ, Cái ý tôi không phải như thế Tức là Ờ, tôi đồng ý với xác hưng là mình không nên nghĩ thất bại nhưng mà mình nghĩ đến những cái rủi ro để mình phòng tránh mình hạn chế nó đi thì rất cần thiết Ờ, ví dụ như là khi anh chị uh, mua một cái mảnh đất thì anh chị có thể là tính toán xem là ví dụ trong thời gian tới nó có khả năng là ờ, thị trường đi xuống hay không uh, lãi suất mà anh chị mà đã vay để mua cái miếng đất đó có khả năng nó nó, nó lên cao hay không ví dụ như bây giờ hiện tại bây giờ lãi suất đang 10 12 phần trăm một năm mà tăng về một cái lên 18 20 phần trăm như thời kỳ năm 2010 thì sao ạ đúng không ạ thì mình có kế hoạch mình dự trù trước có thể là mình chấp nhận một khoản lỗ như này mình bán đi uh, hoặc có thể là mình uh, đủ vốn thì mình có thể là mình uh, giữ lại nhưng mà mình giữ lại mình có chi phí mình giữ lại để uh, qua cái thời kỳ khó khăn đấy rồi mình có thể mình bán về sau chẳng hạn thì cái đó là mình lên kế hoạch mình tính toán trước nha anh chị Um, trước khi qua điều thứ sáu điều cuối cùng sai lầm cuối cùng thì tôi xin phép anh chị 30 giây quảng cáo nha anh chị uh, tôi đang có một cái dự án tôi để link ở ngay phía trên đây và ngay ở phần mô tả phía dưới cái dự án này hiện tại bây giờ chúng tôi đang triển khai đang mở bán thì nếu anh chị quan tâm đến khu vực mà cầu sáng bình chánh khu vực đó mình để ở cũng ok mình đầu tư cũng tương đối ok bởi vì mình có thể mình cho khu um, Ờ, có khu, rất nhiều khu công nghiệp ở quanh đó mình có thể xây nhà trọ để cho công nhân thuê chẳng hạn thì uh, cũng sẽ có dòng tiền tương đối ok đấy ạ uh, theo như chúng tôi khảo sát thì uh, cái giá tiền thuê ở khu vực đó là khoảng tầm 1,5 triệu một phòng uh, rộng khoảng tầm 15,6 mét vuông tôi đã khảo sát rồi um, ok anh chị um, tiếp theo chúng ta sang sai lầm cuối cùng sai lầm số 6 đó là không nhờ người khác tư vấn thì khi mà mới bắt tay vào đầu tư bất động sản thì anh chị ờ, rất là cần nhiều kiến thức rất là cần những cái người người ta đi trước rồi người ta chia sẻ ờ, thông tin cho mình uh, thì việc anh chị mà tìm cái tìm được một nhà tư vấn thì có thể là anh chị tìm một người quen một người thân của mình đã có kinh nghiệm đầu tư bất động sản trước đây rồi thì cái sai lầm của anh này trước đây là anh ấy không có tìm hiểu học hỏi thông tin từ những người đó thì cái này thì mình mình mình cần thiết là mình rất cần thiết mình học hỏi nha anh chị nếu mà tìm được một người mà đã có kinh nghiệm mà chia sẻ cho mình rồi thì rất là tuyệt vời thì có một cái cách nữa một cách nữa là anh chị có thể đến ờ, những cái hội thảo bất động sản cái cuộc hội thảo đó người ta tổ chức miễn phí tương đối thường xuyên nếu anh chị mà muốn đi chuyên sâu hơn thì có thể anh chị ờ, bỏ phí thì cái này tôi nói sâu thêm một chút tức là ờ, có một số người nghĩ rằng họ nghĩ rằng là cái việc mà tham gia những buổi hội thảo như thế là thực ra người ta chỉ có mời chào quảng cáo ta bán khóa học thôi ở cái này một số người nói như vậy tôi tôi theo ý kiến của tôi là không sai người ta không sai người ta đến đó người ta không hỏi gì được gì cả bởi vì sao vì trước lúc người ta đến đó người ta đã suy nghĩ là ở trên này đến đây người ta chỉ chia sẻ một số cái kiến thức uh, gọi là vớ vẩn thôi thực ra người ta bán khóa học chẳng hạn thì ngay lúc trước khi mình đi tham gia khóa học đó cái hội thảo đó thì mình đã có một cái tâm lý chuẩn bị sẵn ở trong đầu rồi anh chị tức là mình có tâm lý là mình phòng thủ sẵn rồi thì là mình không có tiếp thu được những kiến thức mới nữa thì thực ra mà như những buổi hội thảo mà tôi tham gia thì người ta chia sẻ đến khoảng tầm 60 70 đến có khi đến 80 phần trăm kiến thức của người ta rồi mà người ta chỉ còn giữ lại một phần uh, một chút ít để người ta mà bán cái khóa học của người, của người ta thôi nhưng thực ra mình nắm được 60 70 phần trăm 80 phần trăm cái kiến thức đó nó cũng rất là giá trị cho anh chị thì uh, theo ý tôi là mình nên đi tham gia những buổi hội thảo đó nha anh chị ok anh chị uh, trên đây là 6 cái sai lầm của nhà đầu tư mới khi bắt đầu tham gia vào đầu tư vào thị trường uh, bất động sản thì sáu uh, cái sai lầm đây thì uh, những cái sai lầm của người khác cũng làm cho mình uh, rút được kinh nghiệm rất nhiều thì mình có thể rút kinh nghiệm từ chính sai lầm từ bản thân mình nhưng mà bây giờ mình có những học hỏi những sai lầm từ người khác rồi tại sao mình mình không học hỏi luôn để mình uh, tiết kiệm tiền bạc tiết kiệm thời gian của anh chị thì uh, mình học hỏi cái sai lầm của người ta cũng rất là tốt mà mình tránh những cái sai lầm của người ta đi để mình ờ, rút kinh nghiệm cho bản thân mình ok anh chị uh, hy vọng anh chị uh, thích cái video này uh, anh chị nếu mà thích thì hãy like đăng ký kênh chúng tôi nha cảm ơn anh chị rất nhiều cảm ơn anh chị cảm ơn anh chị rất nhiều cảm ơn anh chị rất nhiều